Mến chào quý anh chị đang theo dõi video trên kênh youtube của công ty cổ phần bất động sản làm tử tế Minh Nga Linh à, Trong video ngày hôm nay Linh xin giới thiệu đến quý anh chị một lô đất nền Và lô đất này là lô góc ở phía trước màn hình quý anh chị đang nhìn thấy chính là lô đất nền với diện tích là 142m2 à, ờ, Đặc điểm của lô đất này như quý anh chị thấy là à, với mặt tiền là 6m và chiều dài là 24m Và chung quanh thì đã có nhà xây dựng lên rồi Đường ở phía trước là đường 7m5 à, Và lô đất này thì đối diện với lại cái, công viên trung tâm của khu V1 Đây nguyên cả cái bờ lốc quý anh chị thấy ở đây là công viên trung tâm Và trục đường này thì sẽ thông ra sông Cổ Cò Lô đất hướng Tây Nam Ờ, và quý anh chị thấy là bên cạnh là cái khuôn viên của di tích lịch sử của thành phố Đà Nẵng à, Cho nên vị trí này khá là thoáng à, Vừa đối diện công viên, vừa hai bên giống như là hai cái công viên à, à, Khi mà nhà mình xây lên thì nó sẽ không có bị chắn Nhà không phải là nhà đối nhà và cái trục đường này thì sẽ đi ra cái trục đường shop house của FPT đây quý anh chị ạ Ở phía trước đây thì cũng đang là những cái lô đất trống chưa có nhà xây lên Và ở đây là tại ngay cái ngã tư Và đường ở đây là đường 7m5 Lề mỗi bên là 3m à, Vị trí này dành cho những quý anh chị nào là mình đang có nhu cầu là muốn mua để ở Hoặc là mua khai thác cho, ờ, cho thuê ở trong khu đô thị FPT đặc biệt là tại phân khu B1 này nó rất là gần cái trường đại học FPT và khi mà mình uh, mua và mình khai thác cái nhu cầu cho thuê ở đây thì nó rất là tiện và đặc biệt là ở trong khu đô thị thì uh, có một số những cái căn hộ cũng xây dựng lên cho thuê nhưng mà hiện tại thì sinh viên trường uh, ờ, uh, FPT vừa kết hợp cấp 3 và đại học cho nên là uh, tới um, hơn 4 ngàn mà đến khi lấp đầy thì phải khoảng 10 ngàn học sinh sinh viên và 1,5 ngàn cán bộ Vậy cho nên nhu cầu cho thuê ở khu vực này rất là cao và hiện tại nếu như mà quý anh chị đang ờ, có nhu cầu khai thác dòng tiền Linh nghĩ ở trong thời điểm này nó sẽ phù hợp đối với mình Và lô đất Linh giới thiệu cho quý anh chị ngày hôm nay Quý anh chị mua với diện tích 142m2 Chỉ với giá là 3 tỷ 450 không không thể mua thấp hơn được nữa quý anh chị ạ à, mà lại được ngay căn góc nữa nếu như mà mình ờ, mình ờ, xây căn hộ thì cũng vừa tận dụng được cái lối đi riêng và cái căn góc thì nó sẽ uh, tiện cho khi mà mình làm cửa được cửa sau và ở mà lô đất này thì quý anh chị sẽ xây được uh, 5 tầng uh, Linh sẽ đi ra đây một chút thì quý anh chị có thấy thể thấy là cái cái tòa căn hộ ở phía dưới cũng à, có diện tích là 144 m2 và chủ họ xây 4 à, tầng rưỡi. Hiện tại thì cũng đang cho thuê full phòng. Và với diện tích này thì à, quý anh chị có thể xây dựng thiết kế cho cái căn hộ của mình nó khá là rộng. Ờ, và đặc điểm nữa là quý anh chị khi mua thì bây giờ là pháp lý là có sổ, sổ đỏ trao tay rồi ạ. Nếu như quý anh chị đang quan tâm tới lô đất Linh giới thiệu thì có thể liên hệ trực tiếp cho Linh theo số điện thoại 0799 365 118. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.